giới thiệu đến quý khách một cái dòng đàn HB của hãng Roland đó cái à, đàn này à, là quý khách thấy nó đặc biệt không shop của em là shop Hoàng Piano HB là chữ viết tắt của Hoàng Piano đó Roland à, thiết kế ra dòng đàn này dành cho Hoàng Piano đó mọi người tin em không thôi bây giờ em cho mọi người nghe thử nha cây đàn này á, với chức năng công nghệ cao âm thanh vượt trội hơn tất cả những cái dòng đàn khác bây giờ mình sẽ test âm thanh của cái đàn Roland cực đỉnh này nha mọi người bàn phím của đàn này á, là bàn phím Fuji luôn là cái công nghệ này là công nghệ đặc biệt của hãng khi mình lướt tay trên phím đàn á, nó rất là chắc và nó không có bị trượt cái ngón tay của mình đi nơi khác bây giờ mình sẽ nghe nhạc demo của nó có bài 1 có bài 2 nếu bạn mua đàn này thì sẽ sửa tiếng ờ, Nhật thành tiếng Anh là dán thêm một cái ờ, miếng chỉ hướng dẫn tiếng Anh vô âm thanh của đàn này là Supernatural là cái công nghệ ờ, cho cái âm thanh mà sống động và chân thật nhất và phần âm thanh của cây đàn này á, nó được chọn lọc trong top những cây đàn đại dương cầm hay nhất trên thế giới đây là dòng đàn Roland hb 2 nghe rất là phê